khi ta còn yêu chẳng cần biết nay là thương mấy em yêu thật hay thương hại anh tháng ngày nén đau quên một người em mới yêu không giống thương hại chút nào anh yêu anh không thương hại giật anh mới giận em à em theo thằng Tommy Xiaomi rồi còn gì 旅途。